Hi, chào các bạn hôm nay chúng ta tiếp tục với ờ, phần uh, shopping phần 5 hôm trước chúng ta đã đi được 4 phần rồi thì hôm nay chúng ta sẽ sang phần 5 phần 5 này thì uh, tôi trình bày cách uh, chúng ta lấy template uh, để mà chúng ta áp dụng vào trong cái uh, shopping của chúng ta uh, việc uh, làm thêm một cái um, tạo ra một cái bảng cơ sở dữ liệu ở bên trong của um, của database thì cái bảng này nó sẽ dùng để phân loại phân loại mặt hàng đấy thì chúng ta mới có bảng sản phẩm chứ có bảng phân loại thì bây giờ chúng ta sẽ bổ sung một cái bảng phân loại vào như chúng ta đã biết thì uh, chúng ta vào cái ờ, shopping shopping uh, chúng ta phần vào phần product thì trong phần uh, sản phẩm product của chúng ta thì chúng ta nhìn thấy là có item code uh, ờ, item name vậy thì chúng ta phải cho một cái category để nó phân loại là ví dụ uh, điện thoại thì đi vào với mặt hàng điện thoại tủ lạnh vào với tủ lạnh máy giặt vào với máy giặt vân vân thì chúng ta sẽ uh, tạo một cái bảng uh, table mới Đấy. chúng ta sẽ tạo bằng tay ở đây cũng được thì chúng ta ghi là ID category cái này các bạn có thể để kiểu nguyên cũng được Đấy, chúng ta kiểu để kiểu in ID ờ, category và chúng ta cho một cái này là khóa chính sau đó thì chúng ta ghi là uh, category nem cái này chúng ta là để tên của nó là chúng ta có thể dùng là text Đấy. rồi chúng ta sang phần đây chúng ta ghi là hình ảnh ảnh các các bạn để va chạm cũng được Đấy. Ở trong cái phần này trong cái phần khóa này thì các bạn để cho tôi chữ auto increment auto increment nhé Đấy. sau khi tạo xong rồi thì chúng ta ghi vào chúng ta ghi vào chúng ta ghi ở đây là category là mặt hàng của cái um, cái cái sản phẩm và bây giờ chúng ta sẽ vào trong phần trường trong cái bảng cô đắc ờ, chúng ta sẽ ờ, thêm một cái là ID category chúng ta insert vào lên trên đây Đấy, chúng ta insert lên trên này Đấy, cái này chúng ta có thể là item group chúng ta có thể là uh, key vào đây và chúng ta có thể thêm một cái nữa là chúng ta add file uh, file vào đây chúng ta cho vào đây là một cái là id cái coi đi Đấy, in ừ. ok sau khi xong cái này rồi thì chúng ta mới ờ, ghi lại ta up nó lên nhé các bạn có thể là up cái này lên để cho nó lên trên Đấy, chúng ta cho nó mua up vua áp lên để đặt cho nó gần thôi các bạn để đâu cũng được nhưng mà tôi muốn đặt nó gần ở phía trên để nó tham chiếu đến cái ờ, loại hàng ok xong sau khi xong rồi thì chúng ta ghi cái này vào Đó, chúng ta ghi cái này vào và bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái template bằng um, Bootstrap Studio chúng ta tạo để chúng ta thêm các mặt hàng uh, vào bên trong rồi và chúng ta bật với cái Bootstrap Studio lên như hôm trước của chúng ta thì chúng ta ra một cái trang chính gồm sâu các loại hàng bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái là tôi ghi là phần này là phần ở ờ, product Đấy. và chúng ta sử dụng một cái template mẫu ở trong này chúng ta sử dụng tên mẫu vào đây Đấy. tôi chọn cái này nhé các bạn tạo ok rồi cái phần này ở đây chúng ta thay sau giống như chúng ta lấy trang chủ bên kia à, chúng ta lấy trang đã có rồi thế thì à, sản phẩm của chúng ta ở đây ví dụ như là tôi muốn bây giờ tôi thêm các trang khác vào thì các bạn vào đây các bạn chọn cho tôi là new template Đấy. ở đây tôi muốn là chọn một cái dãy hiển thị hiển thị lên các sản phẩm ví dụ ở đây tôi chọn mẫu này là phân loại Đấy, tôi tạo các bạn chú đã chọn vào đây nhé, và ép cái này vào để nó phân loại Đấy. Đấy, các sản phẩm thì ví dụ như là đây là cho TV, đây cho xe máy đây cho điện thoại vân vân sau khi chúng ta nhấp vào vào đây thì nó chuyển sang cho chúng ta là toàn TV hoặc toàn uh, tất cả là TV, tất cả là máy giặt tất cả là tủ lạnh tất cả là iPhone tất cả là iPad vân vân thì khi ta nhấp vào một chủ đề thì nó sẽ ra được nhiều chủ đề thì cái này chúng ta gọi là một cái um, phân loại nhá rồi các bạn nhìn thấy là chúng ta làm template thì nó nhanh hơn rồi bây giờ tôi sẽ cho một cái chi tiết à, new template tôi gọi là chi tiết chi tiết thì tôi sẽ sử dụng một cái à, à, một cái phần đây đây là chi về chi tiết của một mặt hàng à, tôi chọn cái này ok rồi sau tôi add cái này vào thì tôi chọn chọn vào đây sau chúng ta sửa sau đấy thì trong một mặt hàng ví dụ như là iPhone đây là uh, iPhone này Oppo này Samsung này um, Xiaomi này đấy thì chúng ta sẽ cho vào đây thì nó sẽ hiện ra danh sách của từng loại ra đây rồi xong cái mà chúng ta tạo ra một cái um, mặt hàng thì bây giờ chúng ta sẽ thêm những phần chi tiết vào cho nó ví dụ như chúng ta ấn vào một cái mặt hàng thì nó sẽ ra chi tiết đấy thì cái này chúng ta sẽ đó, ờ, chọn thêm một cái nữa tại đây chúng ta sẽ chèn một cái chữ là chi tiết vào hoặc button vào thì chúng ta có thể vào studio Đấy. tôi cho một cái nút là button chọn chi tiết chi tiết cho chỗ này Đấy, chi tiết nhé rồi cần chuôn D các bạn lại dê cái này sang đây à, các bạn cho nó xuống à, cần chuôn D ta làm luôn thì tí ta đỡ phải pết ở bên trong Đó. rồi chúng ta cho tiếp vào cái này vào đây Ctrl D Ctrl D là để nhân đôi đúng không các bạn duplicate chúng ta cho vào đây Đấy. ấn vào đây sau đó các bạn lại Ctrl D tiếp các bạn cho nó sang đây bạn cho nó vào đây Ctrl D tiếp cho vào đây Đấy. xong các bạn lại tiếp tục Ctrl D tiếp để tạo một cái ta à, cái làm lấy à, ba hàng đúng không rồi ok nhá xong rồi này chúng ta lại tiếp tục cần chuẩn đề tiếp tạo ra một cái chỗ này Đó. cần chuẩn đề tiếp ta lại tạo ra một cái chỗ này xong bây giờ các bạn ghi cái phần này vào đây là mẫu cho chúng ta chúng ta gọi sản phẩm là product Đấy rồi sau khi mà chúng ta thêm cái này vào rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục là chúng ta tạo cái chi tiết sản phẩm ta tạo vài về chi tiết sản phẩm chúng ta lại vào đây chúng ta new template rồi bây giờ chúng ta xem chi tiết sản phẩm chỗ nào chẳng hạn như cái này thế nào à, cái này thì có rồi chi tiết rồi đúng không chọn này à, cái này cũng không đẹp lắm rồi thôi ta cứ để đấy tạm đây chi tiết ta làm một trang sau Đấy, rất là dễ đúng không sau các bạn uh, xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ làm một cái nhiệm vụ là ghi vào các bạn chú ý nhé bootstrap video cho chúng ta đầy đủ tất cả những cái này đầy đủ tất cả những cái này à, tức là nó ứng với tất cả những các à, thiết bị như điện thoại iPad iPad LG màn hình máy tính TV vân vân có hết Đấy. thế thì chúng ta để lớn như này bây giờ chúng ta sẽ sửa chỗ này Đấy, ờ, chúng ta ghi đây là trang home Đấy, trang chủ đúng không rồi chúng ta đây sang đây là phần uh, mặt hàng Đấy. chỗ này bạn cho tôi tí nhé à, mặt hàng trợ giúp rồi chúng ta có phần đăng nhập ở đây cuối đây chúng ta ghi dần đúng không ta ghi chỗ này là về sau các bạn có thể xóa sửa được thoải mái Đấy, ta ghi kỹ vào vì uh, cái máy tính của tôi nó là đời thế hệ ờ, Core 3 từ ngày xưa cho nên là nó hơi chậm các bạn cũng ờ, thông cảm à, bây giờ ta làm cái chuyện nó à, ờ, các bạn sử dụng bút bootstrap thì các bạn có thể tạo ra được rất nhiều cái template hình ảnh khác nhau và đẹp hơn như nhau đây là tôi dạy các bạn tôi làm nhanh thì chúng ta sẽ ghi cái này vào chúng ta ghi cái này vào rồi chết rồi này chúng ta có đủ rồi bây giờ chúng ta mới làm việc là chúng ta export các bạn export nhé các bạn chọn cho tôi là lên trên này chúng ta ghi là shopping chúng ta ghi là phần ta ờ, tạo một cái thư mục mới tên là product Đấy, product phần này chúng ta rồi đây chúng ta select folder này lại rồi sau đó thì các bạn ghi chữ save này vào phần bây giờ các bạn sẽ export Đấy, các bạn nhìn thấy trang đang export ra nó render ra cho chúng ta JavaScript, jQuery, Ajax vân vân tất cả có những gì là nó sẽ uh, đưa ra hết và chúng ta chỉ việc uh, sử dụng thôi à, bây giờ chúng ta sẽ tắt cái phần mềm này đi tắt phần mềm này đi đóng lại rồi đã đóng lại xong rồi thì bây giờ các bạn sẽ mở cái phần ờ, shopping ra tôi để trên ờ, desktop này color này tôi chọn cái chỗ là cô product tôi copy đưa vào OC à, ờ, tôi chọn gen đưa vào đúng cái thư mục ờ, HTTP của nó rồi bây giờ các bạn sẽ đưa vào tới cái shopping à, chúng ta nhìn nha trong đây có rất nhiều phần tôi lập trình bây giờ các bạn vào phần public public ở phần shopping đây bây giờ chúng ta paste phần product ra Đó. ok sau so, phần ờ, product ra rồi thì các bạn yên tâm các bạn lập trình thôi à, ta mở cái này lên nó mở ờ, PP Storm 2019.2 bàn này mất tiền các bạn ạ bàn này các bạn phải à, đăng ký và các bạn mình nộp tiền cho họ và với cái PP Storm này thì tuyệt vời bạn không phải chê vào đâu được bây giờ ta đóng cái dự án ờ, gì uh, anh này lại tôi đóng lại Đấy. tôi đóng lại và tôi uh, mở cái shopping này rồi thì bây giờ các bạn nhìn cái chỗ view nhé các bạn nhìn chỗ view là welcome đấy welcome shopping thì um, chúng ta muốn cái menu nó lên trên này thì chúng ta để lên trên này cái phần size up header rồi vân vân thì tôi đã làm rồi bây giờ chúng ta chỉ tạo cho tôi một cái thư mục có tên là sản phẩm à, tôi đặt đây tôi đặt phần này là product đó product đây sau đây tôi đặt product vào đây rồi thì ờ, chúng ta có thêm một thư mục này và các bạn quay vào phần public thì các bạn nhìn thấy phần ờ, shopping xong phần product đây đấy thì từng cái một nó sẽ có dính vào đây ví dụ bây giờ tôi muốn làm một cái ờ, phần uh, tôi muốn làm một cái size cái size ba này là cái uh, ờ, chi tiết này à, còn cái này cái này chính là cái mà uh, phân loại các sản phẩm vậy thì trong này chúng ta sẽ làm một việc như sau ta kéo cái này lên thả nó vào trong cô đắc nhé các bạn kéo như này thì tôi giải thích tại sao khi kéo lên thì toàn bộ cái tham chiếu về ờ, bút cháp nó nằm ở asset này, này nó được tham chiếu đẩy lên cùng tức là khi ta đưa vào đây thì nó vẫn giữ nguyên Đấy. và các bạn nhìn thấy trong phần này ta đã có một cái đầu tiên đó phần product của chúng ta ở trên phần trên đấy, đấy nó tham chiếu chưa đấy nhá rồi các đường dẫn của chúng ta đều chuẩn luôn đấy thế bây giờ để làm cái việc này làm việc này thì uh, tôi sẽ làm cái uh, làm cái làm cái phần tức là tham chiếu đã bây giờ các bạn nhé file này html thì không thể chạy được uh, uh, tức là có chạy nhưng mà chúng ta không dùng vào cái việc mà chúng ta gán dữ liệu thì chúng ta sẽ cho tôi sang một cái file gọi là sản phẩm chấm php Đấy. các bạn chú ý nhá cái này giống như laravel thôi nó có, có thể làm lồng nhau tức là view lồng view rồi view tại chỗ như thế nào và chia nhỏ các view ra sao Câu giống như là chúng ta uh, separate nó ra rất nhiều vì bản 4 này là nó chia nhỏ được tại vị trí nào ta cần thì ta chỉ cần copy phần đó thôi uh, những bạn mà quen cái từ là ừ, p ờ, sản phẩm chấm blade chấm php thì nó cũng là vậy nó bản chất của nó vẫn là file php nó chẳng có gì hơn cả nhiều lúc các bạn quen lập trình Laravel các bạn cứ hoành tráng vậy chứ còn tôi thấy là hai thằng như nhau và cái Laravel thì chạy vô cùng chậm đấy ở đây các bạn cho tôi một cái thang này nhá để giữ nguyên những cái tham chiếu cho nó đúng rồi bây giờ chúng ta sẽ ghi vào cái file sản phẩm này đã bằng bay username đấy, các bạn cắt cho tôi từ chỗ này đấy, public và các bạn cho tôi cái phần phần này cho tôi Đấy. để nó lấy cái bút cháp nha còn chỗ này chỗ nào mà có phần à, liên quan đến thư mục thì các bạn làm như vậy máy của tôi nó hơi chậm quá rồi bây giờ tôi tắt cái này thì đã để cho nó chạy nhanh tắt cái là là là bị navigate lại bật hết cả mình à. thực sự thì tôi muốn nâng cấp máy tính nhưng mà tôi sẽ để kế hoạch đó sau xong phần đầu bây giờ chúng ta sẽ chuyển xuống phần dưới sau đó chúng ta phân loại ra chia nhỏ chúng cái này có nghĩa là nó tham chiếu cho chúng ta đến cái thư mục chứa cái thêm GS này nhá bootstrap min GS nó đều tham chiếu vào rồi thế là bây giờ chúng ta đã xong cái phần phần đầu tiên bây giờ tôi mới làm một cái việc tức là uh, file header như nào vân vân để chúng ta sau rồi ta chạy cho chuẩn đấy ok xong bây giờ chúng ta sẽ từ cái file sản phẩm này tôi sẽ xếp s sang file header và footer đầu tiên ta đã làm như thế đã header footer blade đấy giống các bạn như thế rồi bây giờ ta vào phần à, header header đến à, đây rồi thì tôi chỉ cần chạy đến phần à, na thôi đấy, còn phần main này thì thôi để các bạn nhìn thấy là từ đây trở đi là ta sẽ coi như đó là phần đây là ra phần ảnh đúng không? các bạn thấy tham chiếu tại đây là những cái ảnh vậy thì ta từ chỗ này từ chỗ này nhé các bạn bục phát sang đến đây hoặc các bạn là có thể lấy template ở trên ờ, trên bút ờ, bootstrap phía trên cũng được thì đây là phần header tức là nó bao gồm ờ, cái menu thôi nha nó không có gì cả Đấy, đây là phần phần footer footer thì tôi cũng xóa đi từ chỗ này phần uh, à, sản phẩm ở giữa giữa thì uh, đây tôi xóa đến đây Đó. còn dưới thì thì ta sẽ có footer này uh, header này sản phẩm đấy là phần về sản phẩm của chúng ta bây giờ ta sẽ đổi nhé đổi controller chuyển qua welcome đưa sang phần đây thì các bạn nhìn thấy vào phần uh, home home thì sẽ không là welcome nữa đúng không rồi bây giờ các bạn sẽ nhìn vào trong này các bạn thấy là trong phần này gồm có 3 phần footer header sản phẩm thì cái bay controller này tôi sẽ xử lý nó sau Đấy. ta sẽ mở cái này ra nhé rồi các bạn uh, ghi cho tôi là phần uh, product Đấy, các bạn ghi là khô đó rồi tiếp theo là đến sản phẩm Đấy. Đấy các bạn đây các bạn xóa từ tơn đi các bạn ghi eco Đấy. rồi bây giờ ta sẽ copy cái này ra làm à, ba cái cái đầu tiên thì các bạn chọn là header cái thứ hai là sản phẩm cái thứ ba là footer cũng giống như là include ở bên trong chúng ta ở trong uh, cái thằng extend extend in school rồi uh, ờ, year trong Laravel thì chúng ta nhìn thấy ở đây bây giờ thì tôi sẽ chạy cái sàn chạy cái đó thì nó đã hiện lên chưa rồi bây giờ các bạn nhìn nhé các bạn nhìn thì các bạn sẽ thấy ở ờ, local hot copy of link này chúng ta nhìn ờ, để đợi xem nó lên nhé à, chúng ta nhìn thấy đấy ờ, ok rồi đã xong những cái những cái này cái ảnh nhá ảnh ở trong phần dưới phần ờ, cái phần footer là ngon phần header ngon rồi thì cái phần này là phần ảnh ở phần dưới thì chúng ta chú ý này à, khi ta chuyển sang đấy rồi thì bây giờ chúng ta đã là làm xong một cái trang thì các bạn chú ý cho tôi trong phần view này phần sản phẩm này phần sản phẩm lát nữa thì chúng ta sẽ để ý thấy là cái phần sản phẩm này đấy nha phần này là tôi uh, sẽ để đẩy trong cốt sau còn nếu mà các bạn muốn cho hình ảnh nó ra nhé ví dụ các bạn có thể uh, tạo như này các bạn thấy hình ảnh của nó nhé hình ảnh sau về sau tôi sẽ dạy các bạn cách đẩy hình ảnh lên thư mục lên lên hot thì bây giờ chúng ta thử cái này nhé chúng ta sẽ bằng Đấy. template chúng ta là ngon rồi bây giờ tôi muốn cho một cái ảnh lên các bạn nhìn thấy đây là cái ảnh mẫu nó không có liên quan gì đến cái việc chúng ta làm sản phẩm cả ta chỉ làm mẫu thôi Đấy. bây giờ các bạn nhìn thấy này bây giờ ta chạy lại view nhé thì cái ảnh đầu tiên nó sẽ xuất hiện Đấy. đây ảnh đầu tiên nó đã xuất hiện đây Đấy, chúng ta sẽ cho phân loại ra từng loại một Đấy, bây giờ các bạn muốn xuất hiện nhiều thì chúng ta lại cho nó thêm một cái nữa vào đây nói chung là vì tôi cũng bận cho nên là lúc nào rảnh thì tôi lại tiếp tục dạy các bạn thôi các bạn yên tâm là nếu các bạn theo được cái uh, này thì các bạn bền vững làm web bền vững mà đẹp thậm chí nó còn chạy tốc độ rất là nhanh khi mà đưa đến hot chuẩn các bạn biết là con là tốc độ nhanh nhất hiện nay nếu so sánh về tốc độ của web còn các bạn làm à, Laravel thì nó là cũng là ngon nói chung là ngon nhưng mà phải hot ngon còn nếu không nó chạy chậm thì khách hàng người ta cũng chán chẳng muốn sợ ờ, nó chậm như cái máy tôi đang dùng này đấy nó chán nó sẽ nó sẽ chán và người ta chẳng muốn xem nữa vì ai đi duyệt phải đợi hàng ngày như vậy cạnh tranh bây giờ các web luôn cạnh tranh mà chúng ta lại để cho nó chậm gì gì thì nó mà chậm, chậm gì gì thì làm sao mà chúng ta có thể ấy được đúng không các bạn đấy cho nên là muốn làm cái gì thì làm nó phải tốc độ nhanh và chính xác đây tôi cho thử thôi còn sau này chúng ta sẽ thay sau đấy thì các bạn nhìn thấy là hình ảnh nó ra được ngon đúng không đấy tuyệt văn vời đúng không rồi là tôi cho thêm tí nữa nhé Ờ, các bạn làm uh, full stack có nghĩa là các bạn làm công việc vừa là là front end vừa là back end thế thôi nó chỉ là vậy tức là nếu mà chúng ta làm thì cái công việc chúng ta gọi là gfresh là làm làm làm làm uh, full stack thì chúng ta là làm tất chơi luôn từ đầu đến cuối đúng không đây là tôi ờ, đang đặt cái chế độ ghi màn hình cho nên nó chậm vì nó tốn bộ nhớ cho phần ghi còn nếu mà không phải ghi không phải ghi màn hình thì cái này nó sẽ rất là nhanh làm xong cái bộ này các bạn nào mà làm đồ án thì quá là ngon Rồi bây giờ các bạn nhìn sau này chúng ta cho vòng lặp chạy 3 phát 3 phát một ra các sản phẩm phân loại đúng không tên cái này lát sau chúng ta thay đổi sau chúng ta nhìn thấy là shopping public đã ngon đúng không các em à, các bạn Đấy, ta nhấp vào nhấp vào thì ta sẽ ra một cái trang nữa là toàn xe máy toàn ô tô toàn uh, nhà cửa toàn là những cái ấy đấy chúng ta có thể làm như thế phát triển được cái này rồi lại toàn là tủ lạnh toàn mấy khâu toàn mấy giặt vân vân đấy đấy chúng ta có thể ghi um, lên trên này một cái uh, phần phần đây các bạn có thể ghi vào trong này các bạn ghi ghi là mặt hàng có sẵn đấy mỏng ngon các bạn nhìn lại nhé các bạn nhìn thấy này nó đã thay đổi chúng ta một cái chức năng sản phẩm ngon mặt hàng có sẵn đúng không ngon lành cành đào ngon lành cành đào vì là tôi đang ghi cho nên nó rất tốn bộ nhớ các bạn thấy là cái việc này rất tốn bộ nhớ và tôi và trong này tôi thử xem nào còn à, đặt xuống phần tay xuống tôi xóa hết đi tôi đăng tải về ok ngon rồi thế vậy uh, hôm nay tôi kết thúc cái này ở đây nhé sau chúng ta sẽ cho buổi sau là tôi sẽ chuyển biến vào bên trong này nó hiện lên uh, hình ảnh của các uh, sản phẩm của chúng ta rồi chúng ta uh, đang chuẩn bị hoàn thành được cái việc mà bán hàng rồi đấy các bạn có thể uh, gõ thêm một cái chữ nữa ở phía trên này ở trong phần uh, header đấy. các bạn có thể rẻ nhất siêu rẻ Đấy, thì chúng ta nhìn thấy là siêu rẻ của chúng ta đã lên đây Đấy, chúng ta có thể ngon lành cành đào các bạn nhé bút chat này đây các bạn vào điện thoại này đấy xuống đây nhé đấy chúng ta có thể chọn này đúng không rồi dịch ra nữa này Đấy, chọn này hai cái ba cái vân vân là cái hình ảnh nó chuyển cho chúng ta vậy ờ, tôi ờ, xin kết thúc ờ, phần trình bày coordinator thứ tư phiên bản 4 nổi tiếng nhất bây giờ mà hiện nay là hiện đại Đấy, nó không còn viết giống như phiên bản 3 nữa chào các bạn nhé chúc các bạn một ngày vui vẻ và nhớ đăng ký và like cho tôi ờ, chúc các bạn một buổi tối ngày hôm nay vui vẻ hạnh phúc